Địa ốc Firestar xin kính chào quý cô chú và anh chị Trong video lần này chúng tôi xin được giới thiệu đến quý cô chú và anh chị một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 11 năm 2022 Sản phẩm đất xã Sơn Trường Đà Lạt giá 3,9 tỷ đồng, diện tích 2.300m2, sổ nông nghiệp riêng, đường ô tô hướng Tây Bắc, cách chợ Đà Lạt 27 km, cách chợ dân sinh và trường học 4 km, có điện nước đầy đủ, thích hợp để đầu tư hoặc trồng trọt. Sản phẩm đất xã Xuân Trường, Đà Lạt giá 2,1 tỷ đồng, diện tích 1.500m2, sổ nông nghiệp riêng, đường ô tô, cách chợ Đà Lạt 27 km, đã xây bờ tà ly, thích hợp để trồng trọt hoặc đầu tư. Sản phẩm đất xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà giá 15 tỷ đồng, diện tích 5.098m2, trong đó có 1.200m2 đất thổ cư, sổ riêng, đường ô tô, hướng Tây Bắc, cách Trận Đà Lạt 27 km, cách sân bay Liên Khương 20 km, bán kính 500 m có Ủy ban Nhân dân, trường học, trạm y tế, hồ câu, thích hợp để định cư, đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch. Sản phẩm nhà hẻm Bạch Đằng, phường 7, thành phố Đà Lạt, giá 2,6 tỷ đồng, diện tích 84 m2, đường xe máy cách trục đường chính Bạch Đằng 30 m, hướng Bắc, cách chợ Đà Lạt 4 km, gần chợ dân sinh, trường học hợp để đầu tư hoặc định cư.